một vũ khí rất lợi hại Chỉ là một miếng đất nhỏ đầy cỏ thôi mà khiến cho đàn ông chúng ta chém giết lẫn nhau Đôi khi phải tán gia bại sản, đôi khi phải thay đổi cuộc sống vì nó Có thể điều khiển chúng ta và sai khiến chúng ta làm bất cứ chuyện gì nó muốn Nhưng chúng ta không dám chống lại Khi chúng ta chống lại thì chúng ta sẽ bị mắc với miếng đất này, miếng đất đầy cỏ Dù cho miếng đất nền hay miếng đất mặt tiền hay miếng đất rô Có bao nhiêu tỷ đi chăng nữa cũng không bằng những đất xéo nhỏ này sống của loài người đó là sự tinh hoa tinh tấn tinh khiết giúp chúng ta giảm chết sau khi ngày làm việc mệt mỏi chỉ cần chờ đến một cái thuốc ve nó